nhắn của khách hàng khi họ nhắn đến đấy Ok chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này sau phần intro Rồi thì đây chính là giao diện của chatbot ở mục uh, tin nhắn nha. Đầu tiên nhất thì mình sẽ hướng dẫn bạn các chúng ta cài đặt lời chào mừng trước nha. Như mình chia sẻ là lời chào mừng này sẽ xuất hiện trước khi khách hàng nhấn bắt đầu nha. Đây ví dụ như này, bạn quan sát này. Đây chính là lời chào mừng nha. Xin chào bạn này, chào mừng bạn đã đến với fanpage của hàng xe, nhấn bắt đầu để chat ngay với mình này. Đó, đây chính là lời chào mừng xuất hiện là trước khi hàng nhấn bắt đầu hoặc là nhấn nút uh, à, get started nha. Ok bây giờ bạn quay trở lại uh, giao diện của chatbot này Bạn nhấn vào mục uh, cài đặt pay cho mình nhá Ở góc bên phải dưới cùng này Kế tiếp bạn quan sát ở phần uh, cài đặt này Ở đây có mục uh, lời chào mừng xuất hiện trước khách hàng uh, bấm bắt đầu này Ở đây thì bạn sẽ hành nhập lời chào mừng của bạn vào đây nhá Và ngoài ra chỉ thêm này là bạn có thể uh, cá nhân hóa lời chào mừng của bạn Bằng cách uh, thêm các biến đây này như uh, user first name tức là tên của khách hàng rồi user last name tức là họ của khách hàng rồi uh, user full name tức là họ tên của khách hàng nhá ví dụ lời chào mừng của mình là xin uh, chào này user full name nha đó chào họ tên này kế tiếp này là chào mừng uh, chào mừng tên của họ nha user first name này đã đến uh, với uh, fanpage của Hoàng Sang Xe Hãy ờ, nhấn bắt đầu hoặc ờ, Get Started để ờ, chat ngay với mình nhé đó ok sau khi nhập xong lời chào mừng rồi và bạn nhớ nhấn vào nút lưu để lưu lời chào mừng lại nha Ok, lúc này sẽ thông báo là cập nhật thành công này. Như vậy là mình đã tạo lời chào mừng xong. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta tạo tin nhắn chào mừng nha. Bạn quay trở lại mục uh, tin nhắn này. Sau đó mục uh, danh sách block này. Block nghĩa là sao? Block có nghĩa là khối nhá, bao gồm nhiều tin nhắn khác nhau đây này. Dụ như đây có tin nhắn chào mừng này, rồi uh, tin nhắn trả lời mặc định này. Đó, trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta thay đổi uh, tin nhắn chào mừng nha. Đó, bạn nhấn vào mục uh, tin nhắn welcome message này, tức là tin nhắn chào mừng đấy thì bạn quan sát ở bên phải này đây chính là tin nhắn chào mừng à, mặc định của chatbot này bây giờ thì mình sẽ thay đổi lại nhá mình sẽ xóa đi này sau đó mình sẽ thêm tin nhắn chào mừng chẳng hạn như là xin uh, chào này ok mình sẽ thêm biến họ tên nha và để gọi biến ra ấy thì bạn sẽ này nhập cho mình dấu ngoặc kép nha đây biến là full name thì mình sẽ nhập thêm là f u l l đây full name tức là họ tên đấy bạn bấm chọn vào để thêm biến nha xin chào full name này chào mừng uh, ờ, gender gender tức là anh chị nha đó tức là giới tính của họ đấy rồi kế tiếp là tên của họ này là name nha dụ chào mừng anh Giang chẳng hạn này đã đến ờ, với ờ, fanpage của Hoàng Giang Xe mình có thể giúp gì cho bạn đó ngoài ra bạn quan sát bên dưới này là chúng ta có thể thêm nút đây nha và chúng ta có thể thêm tối đa là 3 nút này bạn nhấn vào thêm nút cho mình này thì bạn quan sát này là ở đây chúng ta có thể thêm block này block như vừa nãy mình chia sẻ đó chính là khối bao gồm nhiều tin nhắn đấy kế tiếp là chúng ta có thể thêm ờ, đường dẫn URL trang web này rồi ờ, thêm số điện thoại này hay là thêm buy buy có nghĩa ở đây là chúng ta sẽ thêm ờ, sản phẩm hoặc là combo sản phẩm nha rồi cuối cùng là chúng ta có thể thêm card này Cát nghĩa là sao? Là danh mục sản phẩm, tức là giỏ hàng nha. Sẽ bao gồm nhiều sản phẩm đấy. Ok, ví dụ đây mình sẽ thêm đường dẫn URL chẳng hạn. Đầu tiên thì bạn sẽ tiến hành nhập tên nút nha. Dụ nút của mình là tìm hiểu thêm chẳng hạn này. Đó, mình sẽ thêm đường dẫn website của mình nhá. Website của mình là hoanggiangsen.com này, mình sẽ bôi đen này. Sau đó sao chép này. Quay trở lại đây và dán vào đây nha. Ok, tiếp theo bạn nhấn vào hoàn tất để thêm nút này như vậy là mình đã thêm một nút thành công tiếp theo mình sẽ thêm nút thứ hai này rút nút thứ hai là xem à, video youtube này đó rồi mình sẽ nhập đường link kênh youtube của mình vào đây nha rồi sao chép này quay trở lại và dán vào đây nha và tiếp tục nhấn vào hoàn tất để thêm nút này rồi nút cuối cùng thì mình có thể thêm à, số điện thoại chẳng hạn này mình nhấn mục à, phone này sau đó mình sẽ đặt tên này là gọi ngay này kế tiếp mình sẽ nhập số điện thoại nhá đây có dạng là cộng 84 này cộng uh, à, 84 này tương đương với số 0 đấy 961170595 này sau đó vẫn nhấn vào hoàn tất để thêm nút ha rồi như vậy mình đã thêm tối đa 3 nút thành công và như vậy là mình cũng đã tạo tin nhắn chào mừng xong rồi nhá tiếp theo bạn quan sát góc phải trên cùng này bạn có thể uh, test thử nhá bằng cách nhấn nút uh, test zipbot này Rồi ok bạn quan sát này, đây chính là lời chào mừng vừa lãi mình thêm nha. Là xin chào họ tên này, rồi uh, chào mừng tên của họ này đã đến với fanpage của hàng xe. Hãy nhấn bắt đầu hoặc uh, get started để chat ngay với mình nhé này. Ok, ở đây thì mình sẽ nhấn vào bắt đầu nha. Đó thì này bạn quan sát này. Sau khi chúng ta nhấn bắt đầu ấy thì uh, chatbot cũng tự động gửi cho chúng ta tin nhắn chào mừng nha. Là xin chào họ tên của khách hàng này, rồi uh, chào mừng tên của họ này đã đến với fanpage của mình này, mình có thể giúp gì cho bạn này và ngoài ra ở đây sẽ có ba nút mà vừa nãy mình đã thêm rồi nha như nút uh, tìm hiểu thêm chính là nút uh, về uh, website đấy về trang web của mình đấy kế tiếp là nút uh, xem video youtube này là về kênh youtube này đó rồi nút gọi ngay này nút gọi ngay số điện thoại này thì uh, chúng ta chỉ sử dụng uh, trên điện thoại thôi nha ok rồi tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta cài đặt tin nhắn trả lời mặc định nha tức là default answer này bạn sẽ bấm chọn vào cho mình này Ok thì đây là tin nhắn à, trả lời mặc định mà chatbot đã tạo cho chúng ta Bây giờ thì mình sẽ xóa đi và nhập lại nha Dụ uh, tin nhắn trả lời mặc định của mình là Cảm ơn này Gender này Tức là anh chị đấy Rồi uh, tên của họ này Đã liên hệ với uh, Hoàng Giang Xe Mình uh, đã nhận uh, được tin nhắn của bạn và sẽ trả lời bạn sớm nhất này ok ngoài ra bạn có thể thêm nút nữa nha như vừa nãy đấy ở đây thì mình sẽ tiến hành thêm 3 nút như vừa nãy này đầu tiên nút tìm hiểu thêm này đó mình sẽ copy bên này cho nhanh đến hoàn tất này rồi kế tiếp là nút uh, xem video youtube này và cùng là gọi điện nha gọi ngay số điện thoại Ok như vậy mình đã tạo xong tin nhắn trả lời mặc định Và bạn cũng lưu ý cho mình nhé là tin nhắn à, default answer tức là trả lời mặc định này sẽ dùng khi nào bạn tự đọc này tự động trả lời tin nhắn đầu tiên của khách hàng sau 24 giờ mà chatbot ấy không tìm thấy keyword là phù hợp cũng như là không có nhân viên nào đang online trong live chat này đó thì lúc đấy à, chatbot sẽ tự động gửi tin nhắn à, trả lời mặc định này nha tiếp theo bạn có thể à, test thử luôn nha vẫn nhấn vào test chatbot ở góc bên phải trên cùng này ok đó bạn quan sát này này đây chính là tin nhắn trả lời mặc định của mình này cảm ơn tên của khách hàng này đã liên hệ với pay của mình mình đã nhận được tin nhắn của bạn và sẽ trả lời bạn sớm nhất này đó và ngoài ra sẽ có thêm 3 nút mà vừa nãy mình đã thêm nha. Ok. Ok thì như vậy là Hoan Xe đã chia sẻ cũng như là hướng dẫn cho bạn Các chúng ta cài đặt lời chào mừng cũng như là tin nhắn chào mừng rồi uh, tin nhắn trả lời mặc định cho fanpage Facebook của chúng ta.